Tao không có Rồi, vô đây nha. Rồi, đi. Không, không, không, bỏ đâu.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

trân trọng đi về nhà ta chúng ta là người vệ rạc trong đó nồi tổ của cháu rể là một người đồng nghiệp một liên trường của chúng tôi đó là anh Trần Quốc Kỳ trong ngày lễ định hôn của hai cháu là một điều may mắn là sau đó là Trần Đàn trở thành ngành nghề thì bây giờ lễ thành hôn của hai cháu là đúng là lúc giữa vấn đề với nhau giữa từ Thank you núi Nam của ông họ ờ, Cường và cô Mắm Hoa bây giờ trước yeah. Ờ, uh, rất là linh siêu hôm nay đặc biệt ngày 22 tháng 2 năm 2022 uh, ờ, trước bàn thờ tổ tiên của dòng họ Ngô anh thân phù của cô dâu sẽ cáo tổ tiên trước thi cháu về nhà chồng ngày vui ti nước bằng tổng cầu tiên và trước sự chiến tín của bà con hai họ anh lê thập cáo khẩu tiên cáo khẩu tiên để chúng tôi à, kính mời thân phụ của chúng rể cùng thắp một nén tâm hương đến tổ tiên của dòng hải ngôn dạ, xin của bà con hai họ chúc phúc hai cháu trăm năm hạnh phúc khi có những dân bão ập đến các cháu hãy nhớ rằng ông bà tổ tiên sẽ phù hộ cho chúng ta và cái ngày trọng đại hôm nay có sự chứng minh và những cái của họ à, chúng tôi xin à, giới thiệu bên học đàn gái trước và sau đó sẽ dạ bà cô bà cô của à, cô bà cô bà cô bà rất là lớn à, em của ông, ông à, đầu đó là cô ngô thị liên à, biết đến bà con à, trong dòng họ là bác là ờ, Lê Bảo ông bà Lê Bảo bác, ờ, bác Lê Quý bà con trong dòng họ với bà thế Ông à, tiếp đến thân phụ của dạ, dạ. Dạ, cô dâu và, và, và cô và cô và cô của cô, cô dâu đấy, cô bé có có một sự kết hợp tác tổng đặc rất là đặc biệt khi khi bước chân qua tại Hoa Kỳ ờ, gia đình của chị bé cùng tá túc và cùng nhau dìu nhau để sống dùng ờ, long chục từ dìu nhau bởi vì khi bước qua đây có những cái ngạc sống mà những người chưa trải qua cái điều đó tiếp đến là bà cô của cô dâu ngô thị hà người là chết người là chết dễ thương rất là dễ thương à, tiếp đến dạ xin lỗi à, tiếp cô gì? đây đây đây đây là ông cậu đúng á dạ, dạ. tiếp đến là em ruột của cô dâu và ông còn độc thân hả đẹp trai cậu cậu mà la luôn dạ. hỏi nhà trai và hỏi nhà gái được sự đông đủ và chứng kiến cho ngày lễ thành hôn của hai cháu hôm nay là một điều vinh dự cho gia đình còn nhà ta chúng tôi không biết là gì hơn xin trước hết xin thành thật cảm ơn bà con nội ngoại của hội nhà gái đã tiếp đón và giới thiệu đầy đủ những thành viên để cả gia đình được làm quen và thân mật hơn sau đó thì họ nhà trai chúng tôi cũng xin ngắn gọn đôi lời vì thời gian cũng hai gia đình đã sắp xếp thì uh, họ nhà trai chúng tôi cũng xin giới thiệu các thành viên của gia đình trước hết là ông bà nội của chú đề à, ông nội trần quốc kỳ và bà hai của ông nội là lê thị mỹ hạnh chú rể là trần quốc ngọc và tôi và chú của chú rể là Trần Quốc Phú và chú nữa là chú Trần Quốc Lộc chú của chú rể cầm uh, một bác và một thím gái là Đỗ Thị Như lên Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Thị Phượng ba thím đâu nhóm tay lên có một bà cô là Trần Thị Hằng và ông Dường là Dương Bầu và cùng với bạn bè con cháu của à, trong gia đình và xin uh, nhường micro lại cho MC đó đi thấy là thời gian có nước bồi hoa bó hoa rất đẹp đến từ tay chú rể xin chú rể ra trao bó hoa trước tiên đi lễ ta được lấy nhiều bó hoa tươi đẹp và biểu hiện một sự thần tâm cảm đá trước bàn thờ tổ tiên hai cháu có lời nguyện cầu hai cháu nguyện cầu tổ tiên phù hộ cho hai cháu mãi hạnh phúc con người đi bấm bấm nữa con này còn còn Xin cảm ơn quý vị và bây giờ um, thân phụ của cô giáo quý vị đã trao phần, phần uh, <laughs> quà và những lời căn dặn để cho nên là dạ. sau khi sau khi lễ tại nhà dạ. bên cạnh con và nhiều các con không lớn. Cây hàng đó nữa nè. Giờ giờ giờ mình ngồi đây. Ờ, cũng có quả từ mày nồi nữa trời hạnh phúc quá dạ, xin một cao tay tặng lấy được quả túi ngon rồi đây về trong bạn qua qua từ từ đã dạ, hai cháu rất là hạnh phúc vì những món quà đang lần lượt từ từ tiến lên cho nên quý vị ráng nặng cũng nữa ờ, quý vị tặng quà thì vui lòng đây ờ, rất là mê dạ, cô cô cũng có một món quà lớn món quà thì đó là gì bố mà cho

màu của Tân Lan và Tân Gia Nhân nguyện cầu sống với nhau được hạnh phúc chiếc bánh ngọt ngào hai người trao nhau những lời ngọt ngào những lời ái ngữ trong cuộc đời như là chiếc bánh này khi cô dâu và chú rể trao cho nhau hãy trao nhau những lời ngọt ngào như chiếc bánh và cô dâu chú rể cùng cắt chiếc bánh quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho chiếc bánh được cắt và Tân Lang, Tân Gia Nhân giờ đây bắt đầu trở thành vợ chồng và chúng ta chuẩn bị nhà đã chuẩn bị để uh, đưa dâu vào. Ờ, Thư và bạn Nguyễn Thị Vân. Tiếp đến uh, nhân vật điều quan trọng là thân, thân của chúng tôi và là cái mẫu là thân phụ chúng tôi là Trần Quốc Kỳ và là biển mẫu. Dạ, thân mời ông Tuyệt Còn nhắn tiền đây thôi thì mình làm cho nó tiền đi, cho mời à, hai cháu ra đứng đây. Rồi có cái gì đó thì họ nói luôn đi cho nó khỏe. Yeah. Dạ đây bác cũng nói gì về về về, về cháu đốc đi phương đấy mừng tại ghê đấy dạ Ồ, gì gọi nữa, cái gì được chơi đó, cái gì để để anh nói thành đùa đi mình để cười

nặng quá hai đầu lòng này cho hai bà và chúc ông hạnh phúc đưa cho cô con chú anh đi vào cháu thì anh cưới thì chú cháu thì nói về chuyện đó đấy chuyện đó thôi thì à, cũng như mọi người cũng như là xương ngày cũng trợ là lúc lúc là cạnh với nhau thì chỉ chuyện gì thì chủ chỉ dẫn tới cho bạn cháu bạn cháu cũng thấy là cũng ngon ngon kia lời thì cũng mất thì giờ đi nhiều còn nhỏ không ngày gặp gỡ đi làm với cả chơi vui ok tiếp đến là ai à chị đây là bà cô đây là bà bà bà, bà o của trường này các là em của phụ là cần thì thủy hành cả là giường giường giường màu cũng như là ngày thành thành hôn của hai cháu có dương cháu thành hậu của học để chúc mừng hai cháu tám năm hạnh phúc đây là đây là đây là đây là nhân vật quan trọng của gia đình đây đây là chủ tôi vũ cho tôi nữa hả dạ. bây giờ mời nga nga còn lại lại đi đâu thì thì đâu có nói gì đâu được ờ, quên ra biệt thư được không sao điện mãi rồi rồi tôi tôi chụp gì hết chụp thật mặt nhưng mà không nghe con con ơn thật rồi đến là chị gái của chú rể là thằng chị thanh tuyền đây là về luôn là ngọn đắc phương và con và con lớn tôi được mới có đứa nhỏ như thế này đó con nói con nói con nói sao nói sao thầy con rồi con ăn ngoại đi không? Cảm ơn con Tại về mùa chú rể Tiếp đó là em út của chú rể còn ai để bảo mấy cơ đừng có cần nói năng gì được không thì không thì để chú rể kép lại chú rể nha rồi, rồi thân phù và thân màu của cô dâu Adobin này cũng rất đẹp rồi thì hôm nay ngày à, ông ai con ba mẹ thì có gì hơn nuôi à, con cũng lớn Ôi, à, thì, cái này ba mẹ cũng dành dùng dùng hương rồi ra thôi bây giờ ai to đồng như là gợi đây nhá Ờ, là xong Ôi, cảm ơn tất cả bà con hai họ và chương trình thủ tục bao nhiêu bao nhiêu tạm hoạn mà bây giờ thì. uh, vì kìa à, vị trí của vị trí của gia đình là nhỏ ông mẹ ngồi trong đó còn à, à, anh chị em thanh niên đại dạ, đại dạ, chúng thì có cái cái cái, cái patio phía sau á, thì mình ra nó dùng cái tiền với nhau như là cho nó vui vẻ gia đình à, một lần nữa